Ví dụ số 1 Đề bài cho như sau Một đèn ống loại 40W Thì dữ kiện ở đây các con lưu ý rằng chúng ta phải nhớ là Đèn có công suất là 40W Được chế tạo để có công suất chiếu sáng bằng đèn dây tóc loại 100W Loại 100W Như vậy công suất của đèn dây tóc là 100W Hỏi nếu sử dụng đèn ống này trung bình mỗi ngày 5 giờ Mỗi ngày 5 giờ Và trong 30 ngày thì sẽ giảm được bao nhiêu tiền điện so với sử dụng đèn dây tóc. Nói trên, cho rằng giá điện là 2.000 đồng trên 1 kWh, tức là trên một số điện. Và bài tập ví dụ 1 này cho dưới dạng là bài tập trắc nghiệm và nhiệm vụ của chúng ta là sẽ đi tìm cái uh, đáp án đúng trong 4 đáp án A, B, C, D. À, và ở bài tập này thầy cũng hướng dẫn các con là giải theo như kiểu tự luận để chúng ta tìm. Bước đầu tiên chúng ta làm là việc tóm tắt. Tóm tắt thì ở đây đề bài cho cái gì? Đèn ống ta tạm thời ghi là P1. P1 ở đây đề bài cho là bằng 40W. Còn à, đèn dây tóc thì chúng ta ký hiệu nó là P2 và P2 thì bằng bao nhiêu? Thì bằng công suất là bằng 100 và đơn vị cũng là watt.